mở cửa xuân cho đất trời dung hợp cho suy tư tan loãng giữa khí thiêng để vườn tâm bừng thức dậy chỗ bóng về hòa tràn cùng hương xuân ngàn sâu hát đi anh bằng lời ca mát dịu ca lên em bằng tiếng hát yêu thương như chim non cho hương xuân trại ngàn phương bất tận nên tâm hương là ngàn không nhà phân lời kinh cầu là gió thoáng chim hoang như mây xanh bay lạng giữa trời không là xuân đến với muôn lòng rào rạt chúc ơi ban phước lạc an vui lộc xuân tươi trong tất cả mọi người tình xuân thắm về muôn nơi an vui mở cửa xuân cho đất trời dung hợp cho suy tư tan loãng giữa khí thiêng để vườn tâm bưng thức dậy chỗ mong về hòa tràn cùng hướng xuân ngàn sắc hát đi anh bằng lời ca mát dịu ca lên em bằng tiếng hát yêu thương như chim non hót thanh thoát khắp khắp vườn cho hương xuân trại ngàn phương bất tận nén tâm hương là ngàn thông nhà phân lời kinh cầu là gió thoáng chim muông như mây xanh bay lạng giữa trời không là xuân đến với muôn lòng rào rạt chúa xuân bằng hương lòng thơm ngát phật mỉm cười ban phước lạc an vui lọc xuân tươi trong tất cả mọi người tình xuân thắm về muôn nơi an hoa lọc xuân tươi trong tất cả mọi người tình xuân thắm về muôn nơi an Isn't that beautiful? The song was written by this guy. How about give it up to the children one more time.